và thời gian qua thì kênh youtube của nông dân làm giàu và Minh Dũng Bồ Câu nhận được khá nhiều cái sự quan tâm của các bạn về cái loại bồ câu đó là bồ câu titan thái siêu thịt thì nhiều ý kiến thì à, cũng bày tỏ cái à, cái sự yêu thích về cái loại giống mới này và cũng à, theo mình ghi nhận thì cũng, cũng có rất là nhiều cái ý kiến về băn khoăn về cái loại giống này vì không biết là cái giống tại vì giống mới thì nhiều người không biết thì hôm nay thì mình lại có mặt tại trại để cùng anh Minh Dũng phân tích rõ hơn uh, cho các bạn uh, nắm về các loại bồ câu ti tan thái siêu thịt đấy nhá ở đây đây là anh Dũng một bồ câu này thì uh, chào anh thì hôm nay anh có thể uh, uh, uh, nói cho mọi người rõ hơn về cái việc mà cái bồ câu ti thân thái siêu thịt này như nào không rồi hôm nay mình uh, sẽ hướng dẫn cho bà con chăn nuôi ha uh, loại bồ câu là bồ câu của thái siêu thịt uh, loại mà đẻ sai nhất hiện giờ bà con là lớn đây là con ờ, con ờ, con thái siêu thịt đây nó có hai gạch này, nó có hai gạch này không này có hai gạch này À, nó có hai gạch một gạch hai gạch nữa à, những cái loại bồ câu khác là không có hai gạch này đúng không anh không có hai gạch nó chỉ ờ, một gạch thôi à rồi đây là bồ câu thái siêu thịt mình mới uh, like à, và đây là con đây là con trống nha đây là con mái nó phải vậy đây anh nhân nói to à, để cho đây mọi người con, nghe nhé ờ, đây là con máy nè con máy nè con máy nó màu vậy nè không đó. Ờ, con máy nè ờ, con máy à, con máy của nó thì cũng có hai gạch như con uh, trống luôn hay sao anh nó con máy nó có hai gạch nhưng mà nó khác nó loại này nó bự bằng con trống luôn à. chứ không phải như những con bồ câu mà của Trung Quốc á nó con máy nhỏ xíu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 cái này được bao nhiêu ngày rồi anh cái này là được 17 ờ, ngày 3 ngày nữa là mình 3 ờ, ngày nữa là mình ờ, bán nè 3 ngày nữa là mình mình thịt bán à, trọng lượng của nó thì 7 lạng 7 lạng ạ à. 7 lạng cái con này thì khi mà từ khi mà nó nó nở ấy thì mình cho nó ăn loại thức ăn nào anh hiện giờ là cám chỉ một phần trăm rồi à, ngũ cốc à, lúa mạch bắp với lại gạo lứt à, là 90 phần trăm làm vậy con bù câu nó mới bổ ừ. nó đừng cho ăn cám nhiều quá nha cho ăn cám nhiều thì nó ăn thức ăn là coi như là nó, nó không có bổ tại vì con mẹ nó đút hành sữa mới đút qua con nó như những giờ những cái trại khác bây giờ người ta bơm cám trực tiếp vô là bù câu nó không bao giờ bổ à là người ta bơm cám vô miệng con à, ừ. con ra ràng đúng không ra ràng là coi như mình trại này là mình không bao giờ có là coi như là ờ, mình ờ, mẹ nó tự ăn tự đúc tại vì mình cho ăn cái cám lúa lúa mạch nè để hai mình lại đây mình hướng dẫn cho coi lúa mạch à đó những cái thì cho mọi người coi lúa mạch cũng được đây lúa mạch nè lúa mạch nè lúa ờ, cái này lúa mạch Ừ. túi mạch này giờ trước hết là mình phải đi ờ, ngâm 24 tiếng nha à. cho sạch sẽ hết rồi để qua một đêm nữa là bồ câu nó nó, nó mới nở ra con chim bồ câu mẹ nó mới ăn vô à. ăn vô mới uh, ờ, uh, ờ, thành sữa sữa nó mới đút cho con bởi vậy nó rất là bổ nó lẹ lớn nó nuôi đủ được cái uh, uh, số lượng ba con đến bốn con trong một ổ tại vì trước đấy thì nhiều người thì cũng uh à, trao đổi là không biết là có thể à, rất là khó khăn trong việc mua các loại lúa mạch này thì bây giờ anh có thể chia sẻ là ngoài lúa mạch thì có thể cho ăn gì không? Ngoài lúa mạch thì giờ cho ăn gạo lứt và ngô à, cám thì chỉ 20 phần trăm hoặc một ờ, hoặc 10 phần trăm thôi nha đừng cho ăn cám thức nhiều quá cho ăn cám nhiều quá đạm nhiều quá thì con con nó lâu lớn à về uh, riêng cái loại uh, lúa mạch này này thì anh có thể phân tích kỹ hơn về cái chất lượng dinh dưỡng của nó như nào anh ha cái mạch này là mang dinh dưỡng nó cao nhất hết đạm nhiều nhất hết trong cám nó có 17 độ đạm nhưng mà trong lúa mạch này nó có 45 độ đạm thành thử ra mình phải cho ăn cái lúa mạch này nhiều hơn cám à vậy là cái cái loại thức ăn mà có thể nói là tốt nhất là lúa mạch này đúng không lúa mạch à, à lúa mạch là hiện giờ tốt nhất giờ à, thì bây giờ anh có thể à, cho mọi người xem lại về cái à, cái, cái à, cặp bồ câu à, phân tích kỹ hơn một chút về cái loại bồ câu thái này không tại vì cũng rất nhiều người quan tâm ấy. Dạ. đây à, để cho những cho bà con coi cái loại đây bồ câu thái này bồ câu rất là giỏi nha cái bồ câu này mình nhập bên Thái về luôn hay sao anh? Đúng con là nhập 100% bên Thái về và cũng ờ, nhiều người thì lại, à, lại băn khoăn bảo là không biết cái cái à, à, à, hay làm không à đây mọi người có thấy là đây là các dãy à, bồ câu đây mình đã xếp ở trong lồng là một lồng là hai con nhé đây là mình đã phân biệt chống mái rồi mình mới ghép được này nha các bạn